nghiêng tay trái đường nghiêng tay phải bên tay trái thì có thang máy thì đó là người già người ờ, bị handicap uh, lao nắp rất là nhiều nhưng mà đợi thang máy lên rất là chậm và chỉ chở một số ít thôi cho nên ờ, đi rất là lâu mới đến ờ, cái chỗ cao của anh ngồi thiết pháp cho đó tôi thì chọn cái đường bên phải thì có nhiều tuổi trẻ với lại những người khỏe mạnh á thanh niên á thì đi đường đó đường đó là khó đi lắm nó lên cái những cái bậc thang rồi những cái à, thanh gỗ mà có đinh nó nhọn ghê lắm rồi phải leo lên vách tường rồi phải leo lên những cái cục xi măng mà có dây leo lủng lẳng rồi mới được leo lên trên đó thì đó là dành cho những người tuổi trẻ như là những người à, sốc quát thì à, tôi nhớ là tôi đi đến cái bước cuối cùng rồi có bậc xi măng rồi có sợi dây treo lủng lẳng tôi phải bước lên đó rồi cái xà ngang này tôi phải kéo lên tôi mới lên được thì tôi yếu lắm thì có người phía sau đẩy tôi lên không biết ai đẩy cái cái cục xi măng nó lên thì tôi mới bước lên trên đó được thì tôi thấy trên đó anh ngồi xung quanh ống lắm mà chỉ có thấy cái mặt của anh thôi thì à, cái ngay lúc đó thì có một cái à, tụi côn đồ nó đẩy một cái à, cái thanh thanh gỗ dài như vậy nè mà cái trụ là hoa sen một bên là cái đầu heo mà máu me không à rồi nó định nó nướng nó làm cái gì đó thế tôi ờ, mới xuống ờ, con hàng công đột mặc áo ờ, đồng trọng mặc áo trắng một trắng luôn nó ra nó đánh với lại bên mình thì cái người đó thua thì tôi mới cầm cái xô nước đá này nè không biết ai được tôi xô ra tôi muốn hút thì mặt hai cái một hút nhẹ hiệu mà nó té cái tôi nói ủa sao tôi có sức lực gì trên này nè mà sao nó té mà nó ra bộ té rồi cái đứng rồi cái tôi mới nói cái chỗ này là cái chỗ thanh tịnh trang nghiêm không được đem những cái đồ ô uế vô đây mà mà làm như vậy cái lúc đó anh mới nói nè thôi ra cho nó triệu đô đi để nó đi cái nó chuyện gì mà chỗ này mà mới vô khóa tí mà anh cho anh triệu đô anh mới nói vậy nè triệu đô thì tôi có tôi làm được trong khả năng của tôi nhưng mà cho tụi côn đồ này đi á để nó đừng gây ra án mạng nếu mà gây ra án mạng á thì city nó không cho tôi xây nữa thì thôi cho nó đi đi để mình xây lên sau này là có hàng rào vậy này ha có hàng rào này thì nó vô không được cái nó ở này tính cũng hay ha cũng già cũng khôn ghê <laughs> có trí tuệ có trí tuệ đừng đừng gây ác mạng trong mơ của anh mà giống như ờ, phim vậy ha ờ tôi thấy có lý do có logic thật sự á nó là không mơ cũng là thật tại vì song song hiện nay tháng thứ dậy thì đó là vậy nhìn thấy giống vậy nhưng mà khi ngủ thì chị Chiết Thanh làm nhiều nơi nhiều việc lắm cái à, uh, thuộc dạng người là Chiết Thanh dám mà chiết ra đủ nơi ai kêu tên là bài tở ngàn người kêu lượt hiện ngàn à, ngàn cái chiếc thanh thì đó cũng thường thôi thì giấc mơ đó cũng có à, thiệt á mấy con đọc comment dùm sư phụ đi đứa nào có điện thoại á đọc ở à, nào hay sư phụ trả lời trên điện thoại Ngày cuối tuần giao duyên con ở à, có gì nó ngồi tử <laughs> nào đó điện thoại đọc comment dùm sư phụ đi À, với anh với chị có đại diện nhau chắc mình à, bác tôi bác để mà à, diệt thiên ma kỳ này ừ. thì thấy tôi tôi anh giống có cái ghép lại cái anh hùng học kì. anh tên gì hào hào á à? thấy lo mũi em là giàu à quá giàu tính kiệt à kiệt tính hà tính hà anh hùng là kiệt mà kiếm chữ anh hùng à, đứa đứa họ họ lấy ra đọc tùm anh thua ấy ta Right. khai kinh địa tạng là dưới địa ngục ông diêm dương ẩm mở cho một số người đi lên cùng nghe luôn á thì lúc đó dông linh mà biết cô quá họ sẽ bu đông á cho nên người khai kinh địa tạng là phải thanh tịnh nha và phải có vững à, vững một chút về cái à, tu chúng là tay nghề đi tu cũng là cái nghề đấy nha tay nghề yếu thì giữa ngón tay ta chảy máu tay nghề giỏi thì làm đẹp vậy đó thì tu nó cũng vậy thôi à nhiều người thuộc lào kinh pháp hoa nhưng mà cuối cùng cũng vô nhà thương điên ở bên chùa có một bát đó, kinh à, kinh pháp hoa mà mấy cuốn bà thuộc không có chữ nào á nhưng cuối cùng <laughs> đệ tử yeah. Dạ. Ờ, vô nhà thương điên luôn ừ, chết trong nhà thương điên hùng nhắn nó tên chỗ này dạ, Phật với được Phật không có chấp nhang đèn bánh trái gì chứ Phật không ăn hối lộ tắt mà được rồi nó trả đâu có à, nghiệp nó đòi người nào là người đó phải chịu chứ chị sao chị lãnh dùm được nhưng mà có những người giống như uh, chồng bị bệnh ung thư chết sớm ba mấy bốn chục tuổi vợ còn trẻ yêu chồng quá lúc hấp hối trong cái phòng uh, uh, ICU á em ơi em đừng có bỏ anh nha nghe ổng than cái thì cái là em sẽ thời ở giá suốt đời để mà nuôi con ăn cái yên tâm này nọ nhưng mà thời có làm được không ba năm là không được rồi cũng phải có chồng đúng không rồi khi có chồng rồi sao cái dòng linh á, nó theo nó quậy cho um, nát luôn á bà hứa với tôi cho đã và không có giữ lời hứa cho nên đừng có thời hốt hẹn hò chứ nghiệp tới đâu duyên tới đâu tính tới đó chắc ăn không có lãnh gần luôn nữa giờ chị có con chị thương nó à, nhưng mà cái số của nó đó là chị sống được 10 tuổi thì nó phải ra đi chị đâu có cản được giống như bé ngày qua nó vừa mới chết cái cái hồn nó bay tới nó chỉ với chị đó nhỏ ha nè mà cái nó à, bác ơi con à, nhắn bác gọi cho mẹ con đừng có buồn đừng có khóc mẹ con là ai nó mẹ nó tên hiền à, cái đầu mình coi lại mẹ là hiền hiền nào hồi xưa làm việc cho bác nó còn khôn nghe vừa mới chết mà nó biết mẹ nó hồi thời xưa bà nghĩ cách đây cũng bốn năm năm rồi vậy mà cái tìm được số điện thoại gọi nó hỏi con của vui mới chết ông vậy nó đúng rồi à, hồn nó vừa mới ngồi em nói đừng buồn nó đi về cõi phật rồi dâm hồn chết nó khôn lắm mới ngày qua nè. nghiệp ma nó lắm mà engineer mechanical engineer tại vì chip là những cái máy móc nó chế những cái uh, robot arm một chút con rảnh con đi ra phía sau này con coi nè nó có những cái lót khổng lồ vùng nhôm á rồi trong đó, đó cái con chip là giống như cái miếng bánh tráng vậy nó chạy lửa chạy ga chạy mạch điện ở trong cái đó thì sao này nè thì uh, mechanical chứ không phải là software software là computer thôi thì con muốn nó muốn vô ngành chip là trong nó gọi là mechanical engineer nhưng mà con không đi con đâu hiểu gì đâu à, đại cái tôi nó vậy dẫn dẫn rảnh dẫn ra sao lúc chiều chiều Trời, mẹ mày nó còn linh nữa tại vì ở ngoài đó có ông à, bốn ông tứ đại thiên dương ổng hiện về ngay cái lúc mà cái đêm cách đây tuần hai tuần á lúc mà sư phụ xài tịnh á mẹ còn dặn dò sư phụ nữa là phải phân công ra đứa nào mở cửa đứa nào đóng cửa nữa đó bất cứ nơi nào mà sư phụ đặt tượng thì vị đó đó là có điểm mẹ đó luôn cần form luôn á mẹ về mẹ nói chuyện mà giống như chỗ mình à, bên đây cũng vậy bữa mẹ cười mẹ về mẹ nói chuyện chỗ văn phòng sư phụ ngồi bên hẻm bên kia đó là của tất cả huynh đệ với à, người thân của sư phụ mỗi lần phụ mà ấy qua ngồi một mình thì mấy vị về đông lắm anh em đồ này nọ tấm hình có một hai ông á cũng mặc đồ vậy ông cầm quạt ông uh, mỗi ông có cái tên nghe cũng thiên thiên thiên không vậy ở dưới có ai có câu hỏi nào không miền Nam Cali hả miền Nam Cali cái miền Bắc Cali cũng là Cali miền nam cali ngồi xe đầu hoàng mấy tiếng tới đây ta à. thì à, nếu mà miền nam cali á, mà có đủ phước á, thì cứ gán thắng đi khi nào bờ trên nghe thấy chí lý thì bờ trên kêu à, sư phụ về dưới mua đất làm dưới thôi nó không có khó nhưng mà mỗi vùng miền là do cái nghiệp cái phước của dân vùng đó còn nam Cali theo sư phụ thấy đa số phật tử đó nó quá nhiều chùa quá nhiều thầy nó náo nhiệt lắm và đồng thời chính trị à, của tà thế lực tà đó ở dưới cũng nhiều và những phật tử á giống như chiếc loại thuyền thứ tư gì đó là chứa nước đục nước dơ đầy hết rồi bây giờ cha mẹ về có bỏ ba giọt cam lồ đâu có bằng một chiếc thuyền họ chứa toàn nước đục nước dơ do bao nhiêu năm họ à, tích lũy từ những vị ma tăng ở dưới những vị thầy quốc danh ở dưới bữa hổm có ông thầy quảng thành có cái video nghe mình nói cái video chứ không phải mình nói nằm trong phòng bệnh mà chết mà còn dạng xanh nữa bị ung thư á giảng sanh tức là ờ, nồi ờ, giảng sanh chứ không phải là vô nhà thương mà giảng sanh vậy mà mấy ông thầy cũng nói gạt phật tử là giảng sanh ông đi đâu thì giờ biết luôn á không có giảng sanh dân nam cali nên có một chút xíu hiểu về chánh kiến à từ từ cũng sẽ tìm chỗ dưới nhưng mà chưa chọn được người chưa chọn được ai ở dưới cũng không có đệ tử nào thân tính để mà, mà thụ giao cái chỗ để mà lo cho nên chỗ nào có đệ tử mà có lòng tin với thượng đế á, thì sư phụ mới làm được là tự vì khi phụ mua chỗ đặt tượng thì dễ nhưng mà hương khói mà cho cha mẹ vui lòng ấm cúng mới là khó cho nên miền Nam Cali Sư Phụ không có đệ tử nào đáng tin tưởng để mà lo chuyện này họ hãy lên đi chơi lên thiên long sơn một buổi khoai khỏa cho qua một cái cuối tuần về lại lại nhưng mà lòng tin ở dưới còn yếu không bằng dân ờ, ở Houston Houston người ta thương cha thương mẹ nhiều ở trên nó tại dưới nhiều thầy quá bệnh nó đi đủ thứ thầy hết hết thầy bắt mạch tới thầy chỉ bắt mạch hay làm bắt mạch uống thuốc tể thuốc nam thuốc tây uống pháp đã khi nào đủ số lượng người đủ phước á tự động cha mẹ sẽ chuyển về dưới một nơi còn bây giờ ở dưới chưa có đủ chưa đủ phước hỏi gì hỏi lớn anh sao quá không nghe được không tánh tự anh đi uh, trên không dẫn bà đi thì bà cứ ghen bà sợ anh đi cua gái rồi bà nóng gì đó có gì đâu ha đi đơm dẫn bả cái bên bà đâu nóng dầu người mà có dông theo không có tới đây được à. không có tới gần kiệt được à. chị dám tới gần đây không thì, thì đứng tới đây được á thì mới là đứng ra này chín bước để mấy vị xung quanh được nhiều lắm à, đứng tới đó rồi à, dám đi tới đâu có dòng đâu dòng nó không có dám đi tới à, vậy là ok nhưng mà ra ngoài đó dòng theo là không biết nghe nó đang đứng mà nó cày mình đâu biết nó nấp sẵn tay <laughs> lúc nào nó kè nó kè lúc nào nó không kè nó không kè nhưng mà làm sao á em mới tới đừng có make up gì hết thì chị mới coi được cái sắc diện còn giờ make up dày quá phấn đầy quá à đâu hả không có make up về hả cũng còn hao hào hả giọng theo là mặt tái tái rồi không sao đâu không sao không có dòng có chài có à. chài theo à đó là tử tiếng không ngờ nha ca đa mà bay lù lù qua đây bữa giờ bận đi tùm lum đâu có chết điện thoại đâu cũng không có tâm tư để trả lời điện thoại cho ai nữa. bữa nay à, bác à, có gì bác bác này nói chuyện cũng văn chương dữ lắm à, à giống như à, bác hồn nói à, nói chuyện với ngài trần đạo ông anh hùng tôi cũng anh hùng á ừ. đọc lại đi bác <laughs> đưa cái microphone để bác đọc lại câu đó đây đó hồ để câu lịch sử luôn ông anh hùng tôi cũng anh hùng lấy cái nữa ừ. ừ. bắt cầm đi kẹp cho áo luôn kẹp vô áo luôn đừng có bắn nút đỏ hay là đừng có bắn nút đỏ người bác à, là người đầy đủ kinh nghiệm học vấn trường đời và trường à, học thì bác có gì chia sẻ cho này nó lên video là trong tương lai cái hàng mấy chục triệu người coi đó muốn dạy gì cho hậu thế thì bác cứ nói con cũng đang ngồi học mà con tạo viên này ngồi đây để mà học để những gì kinh nghiệm của bác những người uh, tiền bói đi trước con là dạng hậu uh, hậu bói ở việt nam nó có tiểu bói nữa và tiểu quỷ nữa cho nên có gì chia sẻ với tiểu quỷ thì mình cứ chia sẻ tiểu quỷ tiểu quỷ nhiều hơn tiểu bói à, à, việt nam tiểu quỷ không à đâu có biết đạo đức gì là bác cứ chia sẻ tiểu quỷ tiểu bói thì mình cứ chia hết bác à, hồi nhỏ hồi nhỏ không gian bác là đi làm việc ở xã Dạ. cho bạn nên cái người truyền giáo có rất nhiều những cái cách học sinh dạ. trong đó có phần giáo hòa hảo có nhiều sách lắm học giáo đó ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó nói câu đó học giáo thì là tự vi mà từ quý gì đi đến đi kèm cho cái gì nghĩ sao một ừ. tinh lành ha là công giáo bác ái rồi sao nữa chị sao muốn đi tìm được trải qua một chuỗi thời gian quá dài cái nghĩa của mỗi người đều ông trên ban cho mình gán ra để lấy vui vẻ để trả cái việc đó còn chống lại là chết chống lại là không được chống lại là làm hại luôn không rất là ổn định chịu đựng phát với ông này nhiều quân đồ phải vô trường tôi đức thôi thì dạy cái bắn cái xe này không có gì không có gì hết nó không gì ôm cái súng lên nhắm ngay mục tiêu tay gì tay gì bá xuống tôi ra ngang kẹp vô cho bác kẹp vô cái cái zipper rồi à, đó thì phải tùy chủ ta nhìn cái mục tiêu nín thở tay để cái cò xuống đó. từ từ nhóm này mục tiêu nín thở đó là chúng ta đấy Trời bác vậy mấy đứa à, tiểu quỷ bệnh nó làm thủng nó bắn ra mình ở bển nó vô tư lắm bác nói gì trời không nó bắn trúng một chuyện do đó tại vì bác nói mà chúng súng súng không á khi nó coi vậy tốn không được để nó nói như vậy tại sao ngô đình diệm phải bị chết trong chiếc xe tăng các đặt câu hỏi không à. tại sao đệ nhị việt nam cộng hòa không thua mà lại à, bị à, đi học tập cải tạo hết đó là lý do gì tại sao chúng ta lại lưu trong hải ngoại đó là gì cơ trời á có trời giàu cho mình có lỗi lạc có tài giỏi vậy nè nó cũng không phải là lỗi của ông Nixon cũng không phải là lỗi của Kissinger đó là cơ bản khi ngày xưa thượng đế hội đồng chư Phật giao nước Việt cho Hồ Chí Minh 80 năm thì lúc đó Hồ Chí Minh hoành hành lộng quyền là náo động cả nước Việt tới ngày hôm nay thì đến cùng cực nghèo khổ cái đó là trên nói nha hôm nay thời thời gian đã hết rồi nó sẽ thay đổi thế gian này bất trọng không không có thể bất chồng chỉ làm theo sứ mệnh của bất chồng đốt củi đốt lò trước khi minh dương đó minh dương không có muốn nghiệp làm sạch hết đó cơ nhưng không bắn súng bắn xiết gì đó bây giờ bác là đại diện ông bà bác đi lính việt nam ông bà bác có giỏi cái nào đi nữa bác cũng cũng phải mua đó là ý trời hôm nay cũng vậy ý trời muốn 6 triệu chim hiền về nước việt để mà à, làm lại một quốc gia cường quốc và nước việt sẽ biến chất trong nay mai để mà đi theo mỹ đó là thượng thiên không ai cản được cản lại gì không cản là tự mình như trứng trội vô đá vậy tự mình chết á con cháu mình chết á dòng họ mình chết mất tài sản nếu mà mình đi nghịch thiên nhiệm vụ của con là thương những người đang xã nghiệp trên đang say mê để mình uh, nghiệp cho nước việt họ quên đi cái phần tạo nghiệp thì ngưng tạo nghiệp đó cho nên nó mình lên đây mình khuyên thịnh thiên thịnh thiên thịnh thiên à, ờ, bác có gì nó nói chuyện bắn như súng nó nói gì không tắt được nên con ngắt là bác nói mấy câu để cho bác đổi đề tài với con mới chứ còn con nói là nó mênh mông thênh thang chọc dạ, chọc dạ, con đó con thích chọc ta thử ra miền nam mà thua nó có liệu đơn giản thôi hai chữ thôi thua là thua thắng là thắng tại sao miền bắc người ta thắng tại sao mày bắt hả là lý do nó nói dịu thì nó nói nó nói tử tế nó nói êm dịu không phải em nói này nó đụng chạm chính trị nha bác à. con của ông thuộc về miền bắc nước việt là một nước miền bắc con cũng thơ miền nam cũng thơ miền trung cũng thơ con chỉ thương cái thiện cái ông mà dân miền nam nó không làm chuyện ác con cũng không ưa ông đâu à, con miền bắc mà làm chuyện thiện nữa con cũng là huynh đệ ông đó đó nên à. nói con không có nam bắc à, thì cái vấn đề tại vì cái thời pháp thuộc đó, nó chia ra ba phần nam trung và bắc cái sự thật có nhiều người nói miền nam rồi nói này nói này nói nọ nó hơi nó hơi lộn xộn cũng nói đến cái tiếng hòa bình chẳng hạn như việt nam bây giờ có hòa bình chưa chưa mới thanh bình thôi thanh bình không còn đòi hỏi hòa bình nữa mà hòa thì việt nam chưa hòa được thanh bình thì để thanh trừ để để mà, mà tuyển chọn theo quy của đảng ha, cùng mình đó. đó còn à, cái vấn đề mà nói gì cái mình rồi Thế bác đặt câu hỏi hay con trả lời cái bác uh, bình luận bác nói quá Ở uh, bác nên nhớ là những người mà hiểu ra cái tiếng của bác đang nói nè là mấy bác lớn tuổi Hello thì à, bây giờ cũng gần đất tha trời khối lượng còn ít à, à trên cái đàn này đó thì mình nói cho tuổi trẻ cái gì để cho nó yêu nước để cho nó à, khai trí để cho nó biết nó là quan trọng chứ để cho nó biết nó không phải là sáng tỉnh chiều xây ba cử cà phê rồi cứ đua đòi để cho nó thức tỉnh một chút cho nó ba cử còn một cử bất bớt lại vậy đó để cho nó có khi mà đất nước lâm nguy thì tụi nó là hữu trách còn mình là chỉ là cố gắng tí hướng tí đường tiếp anh làm gì anh anh đây làm gì anh à, được rồi, anh cứ đừng làm mấy cái này Hôm nay mình à, công cộng khỏi đọc thần chúng khỏi vậy cứ à, thả thả thoải mái anh cứ thả à, thả lỏng tay được rồi bình thường thôi ok cứ để bình thường hồng nhiên ai sai việt nam ra dạ, vua trong nghiệp có hai chữ ra vua chữ thề từ tướng cho đến là của chị cái gì chữ thề nói ra là chữ thề mà để thắng cái việc chó thắng do đó mà cái tiếng chữ thề khi bác mà nghe được tiếng chữ thề bác đi lên bác nghe nguyên một tiểu đoạn thì bác đâu có biết đâu lúc đó bác chưa có biết chuyện đề đạo hay gì mà chỉ biết nghe, nghe thôi ôn lại và nói lại cái cái thằng cái thằng nó, nó chửi quận ờ, chủ phá tại sao mà lấy tin là việt cộng ở đó về về đó mà sao tao không có ai hết trơn chửi tùm lum phải ai về đâu mà đó là suy quản nha nó nó đi nó sắp đưa đi lộ như vậy dám xuống đi ra thôi nó không bắn ai trơn nhưng nhưng mà gặp một đại độ của bà bình đó bác ở dân bến tre mà đứng lên một cái mọi người kèo để nguyên một cái đại đội đó chết không còn nào chữ thề không có cái chữ thề rồi chiều lại bị đồng quân đi đi tiếp viện đó một lúc bao giây một lần nữa là cũng cũng tiêu luôn cái cái cái tiêu đoàn bị đồng quân thành một ngày đêm mà mà xảy ra cái chứng kiến của bác là quan trọng nhất là chữ thề yêu cầu các con cháu này là nghe bác nói đừng bao giờ chửi thề phải nói một cách dễ phép cũng như bà bán nói là từ bi phải chỉ xả tác hai phải chỉ xa đơn giản hai chữ bốn chữ còn đọc ra nguyên cả một thánh kinh vậy cuốn thánh đề kinh vậy thì là cao điểm lắm chẳng hạn như ở, ở, ở do thái thì có đất nước ở Ấn Độ thì có thuốc cha còn vậy Việt Nam mình ai? dù nếu mà đi ra mà mà, mà, mà lãnh đạo cho một tôn giáo này đó Thế mình đọc cái bài à, bài này nếu mà người nào đó được cái bài này của vị nào thì người đó giỏi á con nghe chăn tiếng gà gái sáng đợi đến kỳ đáo hạn ba thu ba thu ghi rõ ba thu ấy là loài quỷ ấy ấy loài quỷ dữ đến chu hạn kỳ ba thu ghi rõ ba thu ấy loài quỷ dữ đến chu hạn kỳ cuồng phong nổi cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ sóng đỏ là gì ta cuồng phong là gì cuồng phong là sang là đói là thất nghiệp là thế giới đang biến động cuồng phóng nổi cuốn đi sóng đỏ sóng đỏ là nguyên một cái hệ thống búa liềm á không ờ, đỏ búa liềm cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ bão tố chìm xóa bỏ trọng tay đoạn này dễ rồi chờ xem giận mới đang xoay búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm búa liềm tự quỷ là sao không tự nhiên nghe đang trong sướng không muốn Putin đang giàu có không muốn bây giờ làm tội đồ thế giới làm nước nghe đang nghèo làm cho thể chế đàn anh của độc tài cộng sản bị đi uh, à, thành tài té này gì đó búa liền tự hủy tự tha với mình tức là tự tự giết nhau tự thay đổi thử nghiệm sắm thiên ngày trước mới phân rành lúc được lúc thua nghĩa là à, có lúc để nhất cộng hòa hãy bước nhường để như cộng hòa hãy nhịn thì lúc đó đó bác hồ mới lãnh nhiệm vụ 80 năm nghĩa là tất cả mọi thứ nó có ngày có giờ giờ có cái trách nhiệm quỷ cũng có trách nhiệm của quỷ mình không có quỷ mình không thành phật được mình thành phật mình phải cảm ơn quỷ phải cảm ơn những người ác để mà làm cho mình người hiền chứ còn người hiền ở trên trời ai cũng người hiền hết rồi có ai mà giữ đâu xuống đây mình sống lộn xộn vậy á nó mới vui mới tu tập chẳng qua là giống như à, mình chịu khổ một chút rồi mình than mình thở. cái thật sự á, à, mình ở trên trời á, mình ỷ lại mình sống lâu năm mình à, một lời phật thuyết pháp cũng không thèm nghe cứ lo đi chơi đi nhảy đi múa đi bay không tập tiếp nha thử nghiệm sắm thêm ngày trước mới văn rằng lúc được lúc thua chừng nào tên ngốc làm vua câu này hơi khó ra đó mà bây giờ mình bắt đầu mình đón từ cao đây ai là nóc làm vua bắt bắt ngân đờ nó ai là nóc bây giờ nó nghĩ gì về tới tinh đó là ờ, chùm thế giới ổng là tổng nóc chừng nào tên nóc làm vua rồi bác nói là ai làm vua hả ai là nóc làm vua cái này là thơ của một vị à, thánh rất là một vị phật chứ không phải thơ người phạm nha người phạm không biết được bài này chừng nào tên nóc làm vua là mấy đứa dưới này biết à, nóc là ai làm vua vậy cái hộ bằng ngắm hả ở vậy hả để vô bộ uống rồi để bộ tỉnh hộ bằng ngắm hộ không có đi học lớp 4 thì có nhưng mà dạ cái hộ là ngốc hả nhưng mà nó đâu biết đó là sư phụ là vua sư phụ cũng đâu nói là vua đâu đó đâu mà úp mình không có biết nhưng mà con biết là lịch Mỹ cả Bill Gates ổng đâu học hết đại học cả thằng Elon cũng đâu có học thằng uh, Mark mấy thằng tỷ phú nó cái cái trí tuệ nó đã vượt cái cái trường học rồi thiên thiên tài mà thiên tài đâu phải ngốc chứ đó cái thằng này hơi có này thì nhờ thằng ngốc làm vua bắt chậm cũng là lú lú mà ngốc bắt chậm giờ nắm sát xanh nước biển như là vua rồi còn gì nữa phải không Tới lúc rồi Hả? Tới lúc rồi Lúc gì? Bắt vô rồi. câu này hay nổ nè, tự nhiên cái à, à, bề trên nói là chừng nào thằng ngốc làm vua. Thế gian cạo chọc, ở câu này mình để anh bài anh bài up đi Chừng nào thằng ngốc làm vua. Thế gian cạo chọc, thầy chùa có đầu Vậy ai là thầy chùa có đâu? Bác bác nói là ai là chùa có đầu vậy? nói là sự tăng của Việt Nam bây giờ quậy quá à, giống như có rau phải không à cứ theo ý của các chư à, bồ tát viết cái bài này là thế gian cạo trọc thầy chùa có rau cái cơ dạng cũng thay đổi ngược lại bắt đầu thế gian cạo trọc nếu mà mình, mình theo cái lối đời này mấy người chơi vậy thích cạo trọc gái cũng thích cạo trọc có mang cạo trọc á thầy chùa có rau bây giờ cũng có nhiều thầy chùa có rau lắm bác uh, à, ngày thức quảng động có rau á thì à, hai câu này đó thế gian thì cậu chọc thầy chùa có đâu thời mặt giận biết đâu mà kể quỷ long hành chẳng kể thần tiên đúng là quỷ long hành chẳng kể thần tiên đâu sợ thần tiên đâu lộn thì cứ lộn thôi ngã cái đập chết thì cứ chết chờ khi đá nổi lâm chìm đá lại gì cái gì biết không bất ngờ nó đá lại gì thạch lại gì ổng chết lâu rồi nó mới tới ổng là đá chuyển tới thạch, rồi nói tiếp gần ờ, sau nữa tưởng thạch gần sau nữa long là chờ khi đá nổi long chìm mao là long đúng không à, rồi liên quan tới mao trịch âm thời nãy rồi tưởng cái thạch là làm sao dạ, à, có nghĩa là khi nào mà đài loan à, mạnh lên không rồi cái hệ chế của ma trạch đông yếu xuống không tức là lông nó chìm chứ người ta cứ nghĩ là cộng long nó nổi đá thì phải chìm đúng không đá tự nhiên bữa nay nổi cái đảo nổi lên đúng không dũng khí thì cái câu này là mình nói là đài loan với trung trọng nữa coi tạm được đi nhưng mà ở miền tây cũng có cục đá nó nổi thiệt á ừ. giờ khi đá nổi long chìm chim hiền bỏ cánh lại tìm về xuôi à, lúc này mới cắn này nghe ai là chim hiền ta ờ dạ, dạ, dạ, chúng ta là chim hiền chúng ta là 6 triệu chim hiền đúng không ở này có đàn nhỏ <laughs> nhỏ ra mà sáu triệu khắp thế giới là chờ khi đá nổi nó chìm à, chim hiền vỗ cánh lại tìm về suối tại sao thời xưa mà mấy vị bột ác lại biết mà ở ngoại mà lại tìm về xuôi nghĩa là sao thời đó mình trước 75 mà đâu có ai biết là 6 triệu người đi khắp thế giới đâu thấy ngọ không tìm về suối suối là quê hương mình đúng không là đất tổ đúng không là mấy vị đã giết vậy rồi tìm về suối chờ khi đã nổi lông chìm chim hiền vỗ cánh là tìm về suối chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ chó nhà là ai ta đón chủ là ai ai là chủ chủ đi đâu mà phải đó chủ là ở nhà chơi với chó chứ chủ lưu vong hả <laughs> ủa không giống như cái câu là chết nóng nảy sanh si hư việt phải để chờ vua kiệt hồi quý ủa mà vua kiệt là ai người ta hồi quý ờ, đó là xa xa đó là bốn lá bài ấp mình không biết nghe đừng có ngã mạng chỗ này mất công làm tự đời cho mấy dư lượng viên nó xuyên tạc mình chết cái đời để cho chuyện của dư lượng viên nó đó thì câu này cũng giống giống à, ờ, để là à, mấy vị đó viết là chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ trà hoa xưa dân cũ giữ nguyên cái gì có nhiều người không hiểu đi trà hoa là gì đó biết trà hoa là gì ở trong trại tù Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh nước Bắc miền Bắc nước Việt Nam đó, thời xưa đó những ông tá ông tướng ra ngoài đó, đó muốn cúng Phật hay cúng chư vị cây bông thì à, bông rừng cúng là chỉ nước trà thăm nuôi á là, là cúng trà thì từ đó đó mấy chư vị mới đặt là trà hoa là những cái người tù binh đó của các cô á mà bị đài ra bắt thời đó thì gọi là trà thôi là tất cả những người trí thức chỉ quan Đà Lạt từ khóa 1 cho tới khóa mấy mấy gì đó rồi ra ngoài đó thì chư thật là cái cái nhớ mà gọi là đóng đóng kịch đóng màn khổ rồi được hưởng lợi con cháu là ngoài ngoại à, đệ nhị à, cộng hòa bữa nay mình có ông tướng gì ta dương sinh diệp gì đó là cũng là một cái hãnh diện của người việt đúng không à thì là ba của ông ba của ông này cũng là ho phát âm tại bữa hổm rồi có ăn cơm nhậu bữa thì à, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên có nghĩa là lúc thời đó đó còn trong tù á, là mấy giờ à, mấy chư phật đã kêu khi qua mỹ á, thì gắng gán giữ cái tâm đừng có quên cái nhiệm vụ của mình để sau này còn tiếp nối để mà tiếp tục nói dòng tay lớn nhờ, trở về việt nam để mà giúp cái thế hệ nhỏ không có được thù hẹn đó là cái câu này nó vậy trà hoa xưa dân cũ giữ nguyên giữ nguyên là giữ lòng mà chinh nguyên á ừ, trung thành á hoặc bà chứng giác thiện nhiên tức là khi mà mình giữ lòng trung thành á hứa với là Phật như vậy Phật sẽ cho mình đi hải ngoại nhưng mà mình giữ lòng trung thành là Phật bà chứng giác thiện nhiên hào quang chiếu rạng chiếu rạng cửa thiền sáng soi đó là sẽ, là sẽ có những cái hồng ân của bề trên cho những người hắc ô là hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi trà hoa đạo trà hoa đạo cùng thời ứng dụng thiên tâm nhân nhất thuận nam thời xưa năm 1979 làm sao hôm nay tới ngày hôm nay làm sao mấy vị từ thời đó tới giờ là nhiêu ta 40 47 năm về trước lúc đó sư phụ <laughs> là là cái gì 47 năm trước sư phụ lúc đó mới có 7 8 tuổi làm sao lập cái đạo thiên tâm có ai biết đạo thiên tâm thời đó mà cái bài này từ thời đó là 79 á thiên tâm nhân là mình nè những đứa con họ thiên trên thế giới là mấy vị ngày xưa đã nói là thiên tâm nhân nhất tự năm một thì tất cả những ai mang họ thiên đó, phải đọc kinh á giới 12 nãy giờ mình nói mình nói là bốn mươi mấy năm trước mà đã biết thiên tâm nhân rồi thiên tâm nhân nhất tụng nam mô còn đâu chủ thuyết tam bồ chủ thuyết tam bô là gì biết không Lỗ gì? Lỗ tôn giáo, Lỗ tôn giáo hả? Nó bậy Mấy đảng viên nó bệnh, mấy bí thư có tôn giáo <laughs> Tôn giáo ờ, là, là bác Hồ á Đạo bác Hồ của bạn bây giờ biết nhiêu chuyện rồi, Người ta không có tôn giáo làm sao vô tôn giáo được Thật bác Hồ Cho nên đó, cho nên cái này phải sửa lại Họ đâu có tam bồ đâu, nếu họ tam bồ Họ đâu có nói bác Hồ là Phật Họ đâu có để hình của bác Hồ cao hình Phật họ có cái hình mà ở ngoài bắc ta thờ vậy đó là họ có tôn giáo chứ không phải là tam tambo là không có tôn giáo này đó là sai nhưng mà cái giờ họ họ họ tam bô họ cộng vô đạo phật bắt hồ thì sao nhưng mà cũng cả biết nhiều triệu người lại mở hàng lại với ông ông đau đớn cái đi ngục á ừ đừng có tưởng cái bản mà bản nhạc của mai còn cái thanh chế mà bậy bạ để hư cái tuổi trẻ này mỗi trên này ai mà nhảy theo cái kiểu nó ở dưới nó nó cũng nhảy trên lửa vậy ờ à, tạo tội á coi như chọn chọn như bắt đúng hay tambo là không có đạo này không à, ok rồi tạm được đơn giản đơn giản là ừ. còn đâu chủ thuyết tambo ba thu nói tiếp sống to bữa chè ba thu nói tiếp nghĩa là đó là năm 2017 mà hôm nay mình 22 là 5 năm mà mấy gì nó 3 năm là tại sao năm 2017 các bộ nhớ là thời đó cha mẹ với uh, à, nhà phụ là Long tung Long Dương Long Hảo lên ngồi đi trì tết à, cuối năm 2018 nó mùng 1 Tết năm 2018 thì lúc đó xong rồi cái trên nó phán xuống là coi như là nhân loại sẽ bước vào bóng tối là khổ mà lúc đó cậu chỉ vô tư lên nghe vậy mình tưởng đâu là bom nguyên tử nó nổ tung quả địa cầu quýnh quá sợ lập đàn thất trong đó giờ còn cái clip đó rồi cái sớ ban đêm đó thì không có chiến tranh nguyên tử nhưng ngược lại đổi thành con covid năm 2019 đúng không kéo dài tới hôm nay cứ mỗi lần mình nghe khổ thì tháng tháng thì cơ bản chảy lại nên cơ bản á, ông Trump không có đi liên tục 8 năm cũng là vì lòng từ bi thương nước Mỹ cái nơi mà tạm dung này cô mang sắc vàng để mà cho nước Mỹ không có bị tách làm đôi á chứ nếu không nước Mỹ chả cái gì cũng nặng á hôm nay nước Mỹ giữ nguyên diện chỉ có một chút xíu sức càng gãy rộng chút nhưng mà vẫn còn à, nguyên si á Biden lên trải nghiệm chút là cái phước là cũng nhờ ba nha mới thương vụ khấn xin mấy vị á chứ nếu không giữa đen chủ và cộng hòa da đen da trắng tách nước mỹ này ra làm đôi mấy con thấy hai năm gì trước đó, nó hầm quá trời đúng không đúng là ba cây nha ba cây nhang bữa hổm là ông lạnh thật là ba thu đó thu nghĩ năm thu là hết chậm trễ cha nói là bị trễ nhưng mà hữu hiệu hữu hiệu có nghĩa là nước mỹ giữ là giữ nhân diện bớt người chết chóc không có bơm nguyên tử đó là hữu hiệu à, đặt tam hiệp thủ thám sinh ra nước tàu đừng có bị đặt tam hiệp thì nếu mà không à, đặt tam hiệp không bể thì phải chịu lũ lụt hạn hán nếu không mấy chục triệu người chết nếu cái đập nó bị bể à, hồi mấy cái đợt bữa hổm thì cho nên cũng là cái đầu gối này ba hưu nói tiếp sống to buổi tràng đáo bồ đề dẹp tan ai rõ đó bồ đề là có ai rõ việc này sao ha có ai giỏi chữ nghĩa hai bác uh, cao đòn đá bồ đề giặt tan ai rõ nghĩa trong tương lai cái gì nói chỉ có nhân ái và tình thương mới đưa cái thế giới này đến đại đồng và không có hận thù không có chiến tranh những cái chủ thuyết cực đoan những cái chủ thuyết uh, mà gọi là Ờ, ờ, độc tài cực đoan hung dữ sẽ không có còn áp dụng trong cái thời đại văn minh này nữa một tiếng nói một cái facebook một cái điện thoại là loan truyền khắp thế giới rất là mau lẹ cho nên những cái mà ma mị uh, brainwash là nhồi sọ rồi này nọ sẽ không còn hữu dụng trong tương lai nữa nội mới có từ vụ mà thiên Nhung chết rồi uh, lũ lụt uh, giả uh, ca sĩ rồi này nọ mình thấy bây giờ Việt Nam thay đổi biết như không Ba Thu nói tiếp sóng to buổi tràng Đá bồ đề dập ta rõ pháp nạn mùa chịu khó chịu tai Tức là ở thời điểm pháp nạn mùa chịu khó chịu tai Chịu mùa là thấp u, hạn hán lũ lụt là gọi là pháp nạn mùa Chịu khó là bệnh dịch tai câu này cái gì nó pháp nặng mùa chịu khó chịu tai là biết bao nhiêu trong uh, à, 7 năm mà của tận thế này từ uh, con châu cháu bên uh, phi châu nó bay dài dài tới bên tàu đúng không rồi tới uh, mấy cái gì á lỡ mồm lông móng vậy heo á nạn heo rồi dịch da cầm rồi uh, đúng không loài người mình là giờ là bảy triệu người covid rồi phải không rồi mà sắp sửa tới nữa thì này chắc em chừng bao nhiêu là con số không biết trận kế tiếp này sắp sửa xảy ra này. pháp nạn mùa chịu khó chịu tay cơ trời có chả có dây nghĩa là tất cả do chúng ta tạo ra hết thượng đế là chư phật không có tạo ra cái nghiệp này nhân loại tạo ra cái nghiệp nhân loại phải lãnh hậu quả rồi cha mẹ thương chúng ta muốn giữ cái trái đất này nguyên vẹn để cho chúng ta còn mang thân người để mà tu tập để mà thành phật về trời thì hôm nay nay mới có thiên tâm ra đời đó là thiền bát nhã của cái thời cận thế này có trời có trả có dây chứ không cha từ bi cha là phật không có phạt mình tự mình phạt mình tự mình uh, gieo gió thì gặp bão tự mình uh, thân trước thân sau thì hôm nay bị đốt củi đốt lò đó cũng là có trời có trả có dây thiên cơ đã định khó thai khó lường có trời đi hàng nghìn năm không có sai không có thay đổi thượng đế hội đồng chứ phật là người cho thằng con nói tiếng việt ra để báo trước người việt có phước hơn mấy trăm dân tộc trên thế giới ghé thiên cơ đã định khó thai khó lường thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước ráng tu thân mới được chứng tri còn đâu những đứa vô nghì à, còn nhiều lắm cái số lượng mà hiểu về thiên tâm hiểu về cơ trời hiểu về tận thế hiểu về sám quyển sáu quyển của đức thầy hiểu về đức quỳnh phú sổ là ai bây giờ mình đi giữa ở ngoài à, à, hồ, hồ bác bác bác cho biết uh, nó bác người ta cũng không biết nữa. bác có biết đức bình phú sổ là ai không bảo đảm mà nó không thấy còn nghiệp không nhưng từ lúc có nghe tôi hộ lên mạng hôm nay mà bác tôi hộ có một đống đệ tử người bác không à mà những người cao cấp nữa đó à, họ có nhắn tin mà họ có lên nút nữa đông á là nhờ <laughs> nhớ thằng xem xanh cái thôi đâu có biết nó có là hồi xưa thì mấy tháng trước có thể là ông mấy năm trước là ông bây giờ là có đó mấy tên con này mấy con mà qua bển mấy con cứ đi tìm hỏi thử có thể người ta nói là ta biết chứng minh à, về thì rồi đó những cái xe mà ngoài bắc vô giết cố tình đến chùa à, nghĩa là nước việt cũng là con rồng cháu tiên cũng là, là anh em ruột của mình họ biết nhưng mà phải có người nói thì hôm nay 3 năm thì họ đã biết nhiều lắm chứ là hồi trước trước à, trước khi mình vụ lên mạng có thể ít người biết hôm nay biết nhiều rồi có rồi có khoảng chừng à, không tới năm chục đệ tử khoảng ba bốn chục người bắt không à, mà họ tu uh, tinh tấn lắm cũng chụp hình rồi ừ. thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước ráng tu thân mới được chứng tri còn đâu những đứa vô nghị còn đâu những kẻ khinh thi phật trời sau 3 năm lộ cơ lộ thiên cơ mặt cũng dày không còn biết tự ác tự nhiễm quên đi tự ác <laughs> cũng không có biết uh, cái gì gọi là mắc cỡ nữa tự ái khác mắc cỡ khác <laughs> nếu chỉ biết là làm không được việc cho cha mẹ là phải ở lại đó ông thích ca ông thăm rồi bữa đi về đó đạp xuống cái đó không xong việc sẽ không dễ trong 513 câu có nói đó <laughs> nên hãy gắng làm <laughs> thì những người mà hôm nay 3 năm không biết Phật trời là ai bây giờ mình tính theo ngày theo trăng sắp sửa có một cái chuyện rất là lớn xảy ra để thay đổi cái uh, gọi là final kết thúc cái màn này thì hy vọng từ đây tới đó họ sẽ biết Phật trời là ai họ không dám kinh khi nữa cho anh cái này tôi hỏi yeah. Dạ. nếu trường hợp mà không có hai có trang biết được thì bữa hổm có thằng bác HO uh, à, kia lên uh, nói mai đổi để chết ta sẽ lấy hết tài sản của mấy thằng uh, à, tham nhũng sẽ bắt nở tù tức là chưa gì là thăm dọa ta rồi tức cười không mà trong khi mình thường nói ba năm nay mình nói cha mẹ là kêu á sau này có cái thay đổi cũng lấy ân báo oán hồi xưa con chinh cho nước Việt Nam là đa đảng cách đây 3 năm thì bờ trên nó ngồi mới tính lại thì lúc đó bờ trên mới trả lời nếu mà cho đa đảng thì sẽ nổi loạn á nếu đảng này sẽ chống đối với đảng kia sẽ tạo ra phe phá trên đó không cho chuyện đó lúc nó có nhiều cái biến chuyển đó mỗi một lần mỗi một lần mà ngồi họp á mà khi mà, mà mới vị cho không cho hay là làm cách nào thì cái cách cuối cùng bây giờ là biến chất mình chỉ biết vậy à, cơ trời mà nói nghe quả nó không chịu biến chất mình đâu nói mình thở thở mình mà nó không đúng tự nhiên bà trương mỹ lan bị bắt cái ba bốn người cái à, bị uh, chết yểu giống như là à, là dây tới thằng vậy đó à, diệt khẩu á mấy hôm qua này, mấy cái này để cho bạn tính để bạn không có hiểu mình đang nói gì là họ còn đang say mê trên chiến trường phải không họ không biết là ở trên cơ vận mấy vị đã tính dùm cho bỏ rồi mà họ không có chịu nghe còn đâu những kẻ tính khi phật trời nay ta dám lời cơ dạy kỹ các con dù trời mỹ trời âu thời xưa mà chư phật chư bồ tát đã biết mình đi khắp thế giới từ âu châu qua mỹ canada úc giờ dạ, qua luôn tới phi châu nữa ở <laughs> việt nam có nhiều người qua phi châu nữa nga dạ, rồi nữa không dạ. ukraine rồi nữa không các con dù trời nhỉ trời đâu trời đông pháp phật nhiệm màu quy về một cõi hẹn câu tao cùng tức nghĩa là cuối cùng rồi sáu triệu trinh hiền đi về đó là hẹn gặp nhau ở sài gòn <laughs> quy về một cõi hẹn câu tao cùng vua hiền với coi chung hợp sức ủa bây giờ là tổng bí thư mà thủ tướng mà làm sao mà có cái câu này ngộ nè vua hiền với tôi trung hợp nhất nó cũng giống như sáu quyển của đức thầy giống như ông sánh trạng trình nói đúng không à, nhưng mà bây giờ mình thấy không giống mà không biết sao làm giống là cái này cũng là bố mày úp vua hiền với tôi trung hợp nhất tạo cơ đồ trung lực quốc gia trà hoa là đạo của ta hoàng thai chánh pháp phật bà trưởng ban cùng các đạo thế gian thờ chính hoặc chúa trời tột đỉnh hào quang ba ngôi có chúa rõ ràng ở đây á, mấy chị vị nói về chúa ba ngôi có chúa rõ ràng hoặc chúa trời tột đỉnh hào quang có nghĩa là Phật với Lạc Chúa Giêsu là một người trong cái bài này ý là vậy hôm nay nhập lại thành ở thiên tâm Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang ba ngôi có chúa rõ ràng nghĩa là chúa giêsu tái âm. cái câu này nếu mình hiểu đúng là gì tức là chúa tái tái thế trở lại ba ngôi có chúa rõ ràng mười phương ngũ phật vẽ vang tương hòa thuyền bát nhã phật bà nữ trước phật thánh tiên lần lượt giáng lâm nghĩa là các như vậy sẽ xuống trần độ cho những kẻ tiện tâm nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời đạo thiên tâm sẽ lưu truyền hàng nghìn năm mấy nghìn năm sau hồi nãy có nói thiên tâm nhân tụng nam mô đó không rồi tới câu này là uh, bát nhã phật bà ngự trước phật thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời nay ta tạm với cơ chờ đợi thời cơ sao đó lệnh pháp truyền chào hoa giữ lấy tâm nguyện giúp đời đã hữu duyên hữu phật hai bài này không quả hay lắm nhật tặng dạ có một cái bài gọi là khi cơ nhận dáng nó ra bắt đầu có nó chưa có đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đi coi nhắm nó ra đi bác có câu thuộc có thuộc dài dạ. đó bắt đọc đi thì bắt một có nào đọc đi khi cơ nhận dáng nó ra có duyên đã gặp thì ta dễ đọc đã rồi ba màu một bộ siêu nhân có nhảy không đúng đúng đọc nó tiếp đi con nghe mà quỷ ba giao chiến cấp thơ